Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đang đến với channel LCS Trail Gaming Và như ở tập trước thì chúng ta đang ờ, với đội kỵ binh là trên đường đến khu vực D6 thì ờ, đã đến rất gần rồi Thì có lẽ tập hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục con đường của mình đến với khu D6 nhé We were close to D6 now. gần, It was hard to believe D6. that we'd found the legendary command center. Tìm ra trung tâm điều But was it worth so many lives? Soon we would know the answer. Nhưng liệu có đáng để đánh đổi bao nhiêu sinh mạng không? Chẳng bao lâu nữa chúng ta sẽ biết câu trả lời. Tình hình là vào đây chiến khá là ác này, chiến khá là khốc này. À, Đạn thì hết. Cosmos, quick! đây là điểm à, nó báo điểm ga đến à vừa nãy nhóm đi 5 người bây giờ còn 4 người ô ô ánh sao đen chưa lấy ghi chép hang ngầm có ba cái chưa lấy luôn d 6 có một cái mình bây giờ mình mới lấy They know Careful, Careful, it. 20 years without maintenance is too much even for Soviet military structures. Arm Lord. Everyone watch your step, especially you, Artyom. Hmm. Looks pretty clear. The control room should be there. let's check it out. Norman, Vladimir, stay here and cover our asses. We never know what's coming. Artyom, come with me. Oh, sir, yes, yes sir. sir. Okay. chỗ anh mẹ mình rơi xuống nữa, à thôi thì xuống đây thôi tàu này Đó, tàu tiếp này Đó, đèn đèn chúng nó sáng đấy, đèn mình trông tối om mờ mịt vãi nồi ngon luôn tàu này cũng kiểu tàu tự động mà nhà hỏng bố nó rồi ừ, tiếng gì ấy bình oxy à, bi với cả cái băng đít đó có gì nữa Yo, I imagined everything just as it is. Descending by these objects, uh, they, uh, they're Soviet soul, <laughs> but you toàn đạn lửa đáng nhẽ nếu mình phải lấy súng lửa đi theo mới đúng nhặt được toàn đạn lửa Chưa có đạn shotgun rồi dây à Dây tàu à thở phì pha phì phò ấy nhỉ ơ à, lên đây sao đi được nào ở à, đây tiếp từ bên này park, Đây là tàu à, đây là, đây, là, đây, là, đây là thống đường dây ngầm thứ hai. Tất cả đều tốt. You gave these Go upstairs to that ledge. I'll tell you what to do when you get there. điện rồi sẽ có bốn motor để khởi vâng, động bên vâng. đó tìm chúng ok luôn không mở được hai cái ba cái bốn cái công tác thứ ba công tác thứ tư Ờ. Ui Ui ui ui ui ui Mẹ cầu tự nhiên bị sập ạ Giật cả mình Fuck man Cool! Just like in old Hollywood movies about Soviet <laughs> Union. ấy như mấy phim Hollywood ngày xưa nói về Liên Xô Thằng ấy bực mình đập một cái máy lại hoạt động. Enough with the equipment. Wow, điện sáng rồi, ngon lành cảnh cây rồi. Đi nhanh lên Hello, trong này có gì không? Đi thôi thang máy kiểu vòng xoắn này để xuống dưới dưới, dưới trung tâm điều hành bí mật à? Thank God we don't have to go all the way down. Thang bộ từ đầu đến cuối. No, something feels very wrong in there. Đeo thang bộ mà không ổn á. Đi thang máy sợ hơn. Coleman, go left. Professor, to the right. Artyom, cover me. If the plans are correct, we need to go there. But how can we open this gate, huh? Any ideas? Artyom? Bên trái này à? Em loot ít đồ đó, mấy anh ơi. Em nghèo quá. Một con người quá nghèo khổ rồi. Đi Let's go Đâu làm gì đâu Oppa, Olma, let's go. Đây, đi đường cửa bên này xịn này ui súng đạn đây rồi They assigned me. Woman, hold the door. Vladimir, that's your field. What do you need? I think. What? Bản đồ thành for. Um, instruction A124 page 3. Là 8 23 DS22. All right. There it is. Superb memory, Vladimir. I always said the army was a worthwhile institution. All the training finally paid off. It's working. Now that's hardware. Excellent. First, chuẩn bị quần què gì đấy Second, destroyed. Trông nguy hiểm lắm. Third, fourth, fifth, eighth, tenth. Jokey, Bucky, that's just cannot be. Here, here's one. Now, now I'll get all the info. What the hell? What happened? Battery backup depleted. What about manpower? Well, it looks like the reactor is deactivated. We won't be able to start it from here. We need to start the reactor manually at the lowest level. From the schematic, it's not that difficult. Almost everything is automated. Fuck. Hey, stop laughing. How do we go down? Well, there's a lift just one level down. But there's a slight problem. To power it up, we need to switch off everything, even emergency lighting. Then there is no other choice. Do it. Thanks, Volodya. Stay here and watch the readings. We'll be fast. Artyom, Olman, follow me. Okay. Ya olma. 근처 여기야. 그놈 야! What? Shit. I knew it wouldn't be that easy. Here come the sons of the apocalypse. Olman, change of plans. You stay with Vladimir and defend this position. If anything happens, I will send Artyom. Good luck to us all. Кубок lại chạy quay ngược lại là sao? Ô, mình với ông này khác đi đây à? tắt hết điện đi thì mới mới mới mới ờ, chạy được thang máy tại pin yếu yếu quá rồi mày à mày đeo mặt nạ đéo à tao gì kêu kẹt kẹt đấy ghê vậy The lift is over there, but the door is locked. Okay, we'll have to go around. Advance carefully. We'll cover each other. Trứng à? lắm Nhiều trứng lắm Mẹ, Trông kinh vãi nồi Cái ung nhọt gì ấy Cái sinh vật chết tiệt Hàng tố đây lây lứt hết rồi Okay, this is the lift. I hope it still works. People of Metro, we have awaited your arrival. Oh, yeah. We are those who are called the Invisible Watchers. Là kẻ mà các người gọi là những người quan sát vô hình. Thời điểm các người đã tới. You know that that. I have the signal from the lip switchboard on my console. Rồi. Còn chiều nữa à? That's right. Fuck. Invisible watch. How can you believe in that crap after all this? Fuck. Tưởng là ai ấy Hóa ra là mình ạ. There will be a main reactor in the center, left of the control room. A lift goes down to the ground floor, and you will have to take the stairs up. Activate the switchboard by the means of the large lever. I will tell you what to do next. Nghe tiếng toàn tiếng nhầy, tiếng nhớt này. Vladimir, ghê vãi. Yêu. We can get ready, Artyom. It's going to be hot. This shit on the floor is toxic for sure, and now the gas. We won't down here. Yểu ghê vãi nồi toàn nhây vẫn nhớt này như đang chọc cơ thể chúng nó ấy. Well, I've been places and I've seen my share of shit, but this, believe tôi từng đến nơi và thấy đủ mọi thể người ở đẳng cấp khác này Here's the staircase. Artyom, I won't lie to you. I'm afraid now. Còn tiếng nước lọc bọc lọc bọc này. Let's hurry to the bunker. The sight just makes me sick. Cái ung nhọt này. Okay, where's the lever? Ah. I knew you could do it. Colonel, the system is automated. Just enter Hết the mẹ command. rồi Sure, man. Easier said than done. Never thought I'd be in such Ui, a mess. cơ thể à? Okay. Reactor started. Cơ thể One, sống ấy nhỉ? two, three, four. Looks simple. Chắc bị They built dính it so phóng xạ even a vậy, fool bị could đột use biến it. kìa thành cái cái thể Just loại pray to sinh God vật it gì đây works. Colonel, it's all good. She's at one quarter power. We need a full charge. Keep it going. But Черт подери! Oh well, we won't do any better than that. Let's go. Second. Shit, Ui. man, what the hell was that? phát nổ This shit is fighting Nổ back. quần This què đấy. gets worse every minute. Блин. Так, так, так, так. Manual activation system, hydraulics, shit. Artyom, you won't believe what you have to do now. Can you see the crane on the ceiling? Get to the cabin. It's a backup activation system with a capture mechanism which will help us lift the rods. Try to get there while I distract our friend. Okay, let's move. Hello. It's now or never. Mình phải ra ngoài à? Chơi bời gì vậy? đây đi vào cabin này á ok Ui rồi Được chưa Ở đây được được được Ui à Vỡ mẹ kính rồi No! Attention, road removal in progress. Three quarters, just a little bit more. Đi chéo được này. Ăn cứt rồi. Contact zone reached. Attention, road removal in progress. Xong rồi. quay về chỗ xếp đi fuck à đi, đi về phía bên kia cũng được mà nhỉ về chạy quay lại kia Ok luôn Sao là mất đi cái thang máy gì đây Dưới điện này Nó có một hầm để, để, để chứa đường dây điện để sửa này Ngon luôn Xếp mới quyển số 4 Với quyển số 2 với quyển số 3 ở đâu ok vào thang máy xuống tiếp à à đi lên à cái thang máy vừa bị bịt vừa nãy ông này bảo Ui, cái gì đây? Xe tăng à? Fuck. Validus will be... will rule the earth once more. We won't have to live like rats. Yes, with sword and fire, we'll win back the sky and the sun. We'll climb out of the dirt. Rebuild the cities. The metropolis will once again be filled with fast silver trains, everything. Đã dựng lại thành phố, những đường hầm metro sẽ một lần nữa tràn ngập tàu tốc hành cái gì đây Đào. mời anh đi trước là siêu nhân có dễ không cứ quay lại đi tiếp đến cái trạm này chỉ để để để khởi động điện để để lấy tàu đi tiếp không? then climbed up the tunnel to the Korolev Performance Hall. We were close to Ostankino Tower now. nhá. Thế tính ra thì cái cái tháp này ở ngay gần X2 Bison chứ ở đâu? Khu D6 này. Đúng không? Thế đi đi một vòng vãi cả lìn xong rồi để để để đến được cái trạm này ở ở đâu bên này? Đến trạm Polis ở đâu bên này? Ở bên dưới. Xong cuối cùng lại đi vòng lên về gần cái trạm exhibition của mình oh, Man Lừa rồi Ơ à, Đoạn đầu game này À đại tá là gọi Mueller à Đây đoạn đầu game này đây rồi, thật mừng khi thấy ông đại tá này. À thế ban đầu mình à, đi với Mueller à Cái đoạn trailer đầu tiên ấy Cái đoạn này mới, mới chưa tiếp này chạy Thằng nào Mẹ đứng cho thằng nào ở đâu cắn tao vậy Xong rồi Làm lật xe Ui ôi chỉ Đớp một cái No, no, no, no, no, no, no, no. em xin anh レースアクア OK! The world is disgraced. That's our only chance to reach the tower. Cosa iată, sunt tare, nu? Follow me, Akio! Don't stop for a second! Turn left! Turn left! đi từ bên này à đi theo ông này thôi ui đông quá bắt một xiên năm lít Let's go! 나 공패! Alright, go, go, go, go! vô Vào đây Vào đây man Go, go, go, go! Now quiet. Come on. Rồi, vào đến trong rồi. Ngoài chạy nhanh lên. Okay, let's go find the way to the jet. This, this way. way. Ồ, oh, đây à Vãi nồi, thang máy Leo lên á Пахнет. Easier said than done. Đi thôi. Okay, Bro. okay, I have an idea. Climb on top of the elevator. Trở lên nóc. We will try to unlock the counterweight stopper. Mở khóa đối trọng. Ok. Trèo lên nóc thang máy mở khóa đối trọng. Để nó kéo mình lên. Come on. Come on, sugar! Come on! Ui dồi. Mạnh đỉnh vậy. Mạnh. Vì lên đến nóc nó có có, có dưng không đấy? Nó em phát lên đỉnh trần thì mà chết à? Biết ngay mà. Fuck Mẹ phi phát lên nóc luôn À mẹ bị bay ra ngoài Còn mẹ nó tí nữa rơi Nó hút cục cục trần cái mẹ bay con mẹ ra ngoài luôn Ở bên này có ngon này à. Kìa Mẹ mày Shit. hai cửa này bị khóa mở kiểu gì À đây đây đây đây Fuck all dead. Let Come in, Lorna. You just, just fended some, some demons off. off. Still going up. Ah! Come in, Miller! Miller! Shit! Shit! Archie, shit! Miller, come in! Shit! Có kìa Oh fuck Bắn sóc lọ đéo được Well done. Come in, Norman. You just, just sending some demons off. Still going up. Ah! Come in, Miller. Miller. Shoot that kid. Marshall Miller, come in. Mẹ mà sốc lọ đéo được. Mà, ok không? Ok không men I've been warned. You keep in touch with that job. Over. Roger that, Colonel. Over. The laser won't do us any good with that job. The clouds are way too thick. And they do, à mình bật ra từ bên này ông này ở trên này bật xuống tầng dưới Ôi ông này nghỉ khỏe đây rồi cái đi đường nào ta à đây đây đây tiếp tục đi lên trên kịch rồi ok ok ơ kìa, kìa bác ơi Vậy em không muốn đi đâu Bác bình tõm em nào Trời cao quá, chóng mặt quá Ơ kìa nhảy E à Fuck Em rơi xuống tháp chết rồi bác ơi You've got to play as you can something I sẵn mới được mày đã cả thang rơi luôn holy shit trên này thì cao đây rồi ở được bên trong rồi Tới cái chết Hủy chúng ta Bọn người ngoài hành tinh này ta mà chính là các ngươi các ngươi đã tiêu diệt hành tinh của ta Gấy con mẹ nó chân Fuck man Ây à Ui, ui, ui Tí nhảy con mẹ ra ngoài Được rồi, một vòng rồi Vòng trái đất rồi Bắt buộc phải nhảy đây Giữ nút W làm cái đéo gì Fuck ta lại stop him để diệt tụi ta không có đâu ok lên đỉnh ngọn tháp rồi làm gì nữa ui bỏ ra đây á what the fuck Ghê vậy ở à đây đặt ở đây thôi À định vị để để để bọn bọn nó bắn à Để bọn nó bắn nguyên tử à Ui Không được, không được Cậu không được phép Sao lại không được phép Ui à, sẽ hủy diệt cậu ta không có đâu bé ơi bố mày không sợ đâu ngất ngất ngất ngất sao mình lại có tiềm thức của cái gì đây nhở? ý thức của cái gì đây nhỉ người ngoài hành tinh gì đây rồi giờ trong ảo cảnh rồi Đi đến đâu có đường xây đến đấy Đây là những cánh cửa à Ô đây rồi Uầy Đi ra đây chết à Fuck man Không có gì Tôi phải nhảy xuống kia à Bắt buộc rồi à không được không được ui à nó ảo giác nó nó kéo con mẹ mình ra ra ra ra phía phía bên ngoài của cái cần lao ra tí rơi xuống ạ thấy quần què gì ở đây đoạn này hơi hơi hơi ảo nhá bố mày sợ mày chắc xông lên và chạm đấy ui ôi ui ôi xong rồi ờ trốn ông kia à? Fuck. Thế phải trốn ông kia à? Mẹ, mình tưởng máu chiến quá, va chạm. và chạm theo cút con mẹ luôn. Đằng sau nó đuổi mình à? Đố anh bắt được em Ơ ờ. Có mẹ nó đi vòng tròn luôn Fuck man Phải bị nhốt rồi Rồi sao nữa Bấc à Kẹt cụ ở đây rồi Bấc rồi bất ghê mọi ai tình hình bị bug rồi, ok Có khi hôm nay, tập hôm nay chơi đến đây thôi um, Hiện tại chúng ta đang ở đỉnh tháp và đang gặp ảo giác với một số thanh niên người ngoài hành tinh cho nên là chúng ta sẽ cùng nhau khám phá tiếp chắc là mình nghĩ đến đây cũng gần đến phần cuối đấy đi được một vòng bản đồ còn đâu nên phần cuối có lẽ là tập sau có khi sẽ là tập cuối ờ, còn bây giờ thì ờ, xin chào các bạn hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo nhớ để lại cho mình một like và một subscribe kênh nhé bye bye hình như bây giờ cái này đang bị kẹt rồi không đi được rồi chạy vòng vòng vòng vòng ở đây thôi